tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người tôi đi ờ dễ thương quá à ờ cảm ơn nha ừ rồi ừ, ừ, ừ. mình gặp sau nha ừ tivi đi chị nói chị cho nghe biết bữa nay chị đi chợ chị gặp ai không gặp ai cái người này em cần gặp luôn đó chuẩn mực xối ca thôi thôi thôi thôi thôi thôi chị làm ơn làm phước đi đừng có hành hạ em từ tinh thần cho tới thể xác nữa em sợ lắm rồi trời nói gì hành hạ ghê vậy trời nè cái độ này nghe nếu mà được á là ta lấy liền luôn đó kết hôn liền được Nhớ lấy liền ừ nó đâu ra sẵn vậy trời vậy mới ngon này chứ. chắc là ế lâu năm rồi gặp hốt luôn nè em nghĩ chắc chắn là có vấn đề đó nè yên tâm đi cái độ này là chị có linh cảm là sẽ được chị có hẹn với người ta rồi chiều mai đi ăn đó nha chuẩn bị cho đẹp đó nha đi ăn cái gì mời về nhà đi ăn luôn cho rồi mệt quá sao lại không ngủ được tắt đèn đi là buồn ngủ thôi mà mẹ với chú đọc truyện cho cháu ngủ à, vậy hả vậy hả vậy thì à, bà nội sẽ đọc cho cháu đi cưng vô đây cưng tự nhiên nha Thank <laughs> you. Ê. Chị Gì vậy Mình đang thì... ở đâu vậy chị Đang nhà chứ đâu Ủa Trời Vậy em, em tưởng đâu mình đang ở châu Âu Rồi là mình đi sao quá vậy Có vấn đề gì không vậy Không có, không có sao đâu Tư Vậy á <laughs> Tại vì em đẹp trai quá, nó chiêm ngưỡng em chịu nổi Tự nhiên đi Dạ đây À đây là Hường, em gái chị Dạ Hường à, Còn đây là Khoa, kiến trúc sư Wow Kiến trúc sư hả Vậy à, chắc là Tô tượng giỏi lắm ha Hả Gì tô tượng hả Kiến trúc sư mà tô tượng hả em <laughs> À không à, ừ, Đừng có quan tâm tới Hường ừ, Hôm nay Hường bị nhức đầu á Hường hơi đảng đảng tí thôi à ừ, Thôi mình ăn đi ha Gặp bữa ăn luôn ha Ăn đi Không mà em ngại ăn quá Trời ơi, ngại ngùng cái gì Thì coi như là người nhà hết nhau mà Trước là sao quen hết chị hai à, Ăn đi à. ừ, Hương gấp cho nha <laughs> Ừ, đây được được hương ơi hương khó ngại hương ơi hương gấp ừ. nhiều quá từ từ đi hương dạ. từ từ từ từ từ từ từ à, từ từ hả tại hương cứ nghĩ là món nào cũng ngon hết cho nên hường ừ, cứ muốn anh pha ăn cho hết nhưng mà nếu mà nhiều quá thì để để hường gấp ngược lại đi anh ờ, xong rồi cái à, hường gấp từ từ từ từ từng món hường hường cứ à, làm vậy kho ngại quá không sao đâu à, à anh ăn mực đi nha à, à, anh anh anh à, à, à, chị chị thấy em có lố không à, coi như tao chết rồi đi em, thấy ngại quá chị ơi ăn đi mà không có ngại ngùng gì hết đó coi như người nhà với nhau mà em mới mà thấy vậy em thấy ngại không có sao đâu chị hai ăn luôn đi chị hai đúng rồi đừng ngại gì hết trơn á dạ nếu chị nói vậy thôi cho tụi em sống thử luôn rồi được thì tụi em cưới nhau luôn ủa sao vậy hương chị ra cho em chăm sóc thôi cơm cá cơm cá cơm cá sao vậy hương hương không tốt quá hả à, à, đó là biểu hiện của thích đó công nhận kiến trúc sư mà suy nghĩ hiện đại nhà thoáng quá ha hường thích khoa hường hường nhìn ánh mắt của pha hường biết là pha đang có một điều gì đó muốn nói với hường toilet ở đâu vậy hường ở đây đi nha Hương Mày để nó đi đi Mày vô trọng chi nó bụp mày à quá Hương Con này con thúi Đẹp trai nè Xanh nè Mà thơm nữa Được Hương Trời ơi trời mày đi mà trời Chị Thích lắm Lần này á Là phải bao chị một chầu đó Điện thoại của chị kìa thở thổi cưng á anh thổi cưng đâu có đâu đi điện thoại của nó nè để chị nghe nha à, trời chị vui dê quá điện thoại của chồng ta như nghe nghe thôi cái ai vậy nghe đi Đi coi Vợ yêu là vợ rồi Lô khi nào thì anh mới chịu về nhà hả anh đi mà không liên lạc với vợ con anh nhắn mình đi theo con nào thì anh đi luôn đi đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa nghe rõ chưa alo tao trả lời tôi alo ừ là sao sao gì vợ yêu gọi là sao trời đất ơi vợ thôi mà có gì đâu bình thường vợ tôi mà có gì đâu bình thường hả thì vợ mà thích thì ở không thích thôi trời ơi có gì đâu thì bây giờ hường thích khoa thì hai đứa mình sống thử nhau được á thì khoa về khoa bỏ vợ trời trời trời vợ mà thích sống thử được thì mà về bỏ vợ trời. nói kiểu đó có bao nhiêu con vợ rồi có vài con chứ mấy vợ mà vài con hả mày trời ơi trời trời trời thì có gì đâu thì, thì giờ sao thì bây giờ tôi thích thì tôi ở vợ mà không thích thì tôi bỏ im nha dẹp nha dẹp thôi mà vẫn đứng trong tư thế ngẩng cao đầu Trời đất ơi Biến Khoan Trước khi biến Để tôi tính toán cái đã Tính cái gì? Bây giờ tính cái gì nữa? Im lặng Cái bàn ăn ngày hôm nay 300 ngàn ba người Ê khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan Tính tiền ăn nãy hả? Đúng Mấy người mời tôi lại đây ăn mà tính tiền ăn là sao? Bây giờ đi em 300 ngàn chia đầu ba người Mỗi người 100 ngàn Trả đi Đưa đi gì bây giờ tôi phải trả tiền ăn này bây giờ có trả hay không thôi được rồi nè tiền đây nè đó nè một trăm ngàn hả ui đàn bà gì đâu không có văn minh thời đại này rồi vợ thích thì cưới không thích thì bỏ Sao số nhỏ em mình nó xui quá vậy trời Nó không giống mình chút xíu nào trơn trời á